dám yêu dám liều mà dám kiều kiều móc móc của người yêu ghê quá dù cho nhân thế cười nè ta cứ sống vui tươi nè ôm nàng thì giống như ôm mẹ thôi liễu phật nhớ theo em hoàng mỹ cầu thôi dưng dưng lời hứa tránh